ta chọn sẽ búa đi bạn chọn búa máy chọn búa hòa máy chọn bao bạn chọn bao máy chọn búa bạn thắng Angola. Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã đến với khóa học lập trình game hoàn tù tỷ trên Angular. Đầu tiên chúng ta sẽ mở cmd và chạy lệnh ng new hoàn tù tỷ để hệ thống gen ra object cho chúng ta chúng ta không cần à, routing chúng ta sẽ gõ no style sẽ đẹp chúng ta sẽ cùng chờ đợi để bộ rách được gen ra như vậy là bộ rách của chúng ta đã được gen ra xong chúng ta sẽ cùng cd vào trong và build project với lệnh ng ser chưa chưa open lệnh chưa chưa open sẽ mở browser truy cập đến địa chỉ của jack luôn cho chúng ta tiếp đến chúng ta sẽ mở folder project ở Visual Studio Code để tiến hành code đầu tiên chúng ta sẽ hay giao diện đầu tiên chúng ta sẽ cần một à, thẻ deep bao ngoài tiếp đến chúng ta sẽ cần một thẻ 21 tiêu đề sẽ là đây đây là giao diện cũ của chúng ta đây chúng ta sẽ đổi thẻ thành game hoàn tuti tôi sẽ bật Việt ký lên Ok, chúng ta sẽ cùng xem đã hiển thị chữ ẩn tù tì rồi. Tiếp đến thì chúng ta sẽ thêm một thẻ P. hãy chọn tiếp đến là ba button lần lượt là búa kéo búa và bao và cuối cùng sẽ là một p lưu giữ kết quả ok chúng ta sẽ cùng kiểm tra giao diện đây kéo búa bao tiếp đến chúng ta sẽ chỉnh sửa phần backend ở phía dưới đầu tiên thì chúng ta sẽ cần một à, biến biến là biến kết quả kiểu là kiểu string và chúng ta sẽ khởi tạo cho nó là bằng trống tiếp đến thì à, chúng ta sẽ tạo hàm chơi chúng ta sẽ chuyển vào một biến à, chọn có kiểu là kiểu string và hàm của chúng ta sẽ trả về null thôi chúng ta sẽ tạo một uh, hằng constant là máy chọn bằng rich chấm lấy máy chọn Chúng ta sẽ viết hàm lấy máy chọn sau. Tiếp đến chúng ta sẽ tạo một hàng là kết quả. Tính tính kết quả đấy. Sẽ bằng read chấm lấy kết quả chúng ta sẽ truyền vào hai tham số đấy là người chơi chọn và máy chọn ok Cuối cùng thì chúng ta sẽ xét kết quả. Bằng bạn chọn chúng ta sẽ sử dụng ờ, dấu đô la và cặp bằng nhọn để gọi biến ở trong chuỗi string chọn này máy chọn chúng ta sẽ tiếp tục chuyển vào tham số máy chọn và ra chấm một cái ta sẽ điền tiếp ra kết quả là cái tính của chúng ta ok tiếp đến thì chúng ta sẽ viết hai cái hàm nhỏ khi ờ, gọi trong cái hàm chơi này đấy là hàm lấy kết quả lấy kết quả này của chúng ta sẽ trả về string tiên chúng ta sẽ theo, à, khai báo một constant là đi nước đi nước đi ở đây của chúng ta sẽ là một uh, mảng có thể là búa bao kéo tiếp đến chúng ta sẽ tạo thêm một constant ngẫu nhiên sẽ bằng map chúng ta sẽ gọi thư viện tính toán floor map random nhân với nước đi chấm lang sau đây chúng ta sẽ trả về nước đi có vị trí là vị trí chúng ta vừa ra đồng Vâng, ngẫu nhiên đấy cuối cùng là hàm lấy kết quả chúng ta sẽ phải khai báo ở đây chọn là string và máy chọn cũng là string chúng ta cũng sẽ trả về nhưng chúng ta cũng không ờ, không khai báo vẫn được ví dụ như đây tôi sẽ return này đấy không sao cả các bạn ạ nếu mình khai báo thì mình bắt buộc phải return mà mình không khai báo thì mình return null hoặc return uh, string hay số cũng được rồi chúng ta bắt đầu khai báo hàm bên trong if chọn chúng ta chúng ta chọn đấy mà bằng với máy chọn thì sẽ là hòa chúng ta trả về hòa tại sao lại phải dùng à, ba dấu bằng tại vì nếu bạn dùng hai dấu bằng ấy mà ví dụ chúng ta so sánh à, như thế này không tức là không integer mà bằng không như thế này thì vẫn sẽ trả về à, chu nhé nếu các bạn dùng ba dấu bằng thì phép tính này mới là fail nên để đảm bảo thì trong JavaScript hay TypeScript chúng ta sẽ dùng ba dấu bằng nếu hai cái bằng nhau thì sẽ là hòa không thì Chúng ta sẽ cùng kiểm tra tiếp. Nếu chọn nếu mà chọn bằng búa này và máy chọn bằng kéo hoặc nha hoặc chúng ta chọn kéo mà máy chọn bao hoặc chúng ta chọn bao mà máy chọn búa các bạn nhớ chỗ này nhé phải viết đúng rồi búa búa này bao bao kéo kéo ấy bạn viết ờ, ở trên bao mà dưới là giấy thì cũng bị sai rồi nếu một trong ba cái quả này thì chúng ta sẽ trở về trả về là thắng bạn thắng còn nếu không nhau thì uh, return uh, là bạn thua như vậy là chúng ta đã có đủ ba trường hợp thắng thua và hòa cuối cùng thì chúng ta sẽ gọi các hàm ở trên html thôi chúng ta sẽ gọi hàm ở đây gắn vào sự kiện click chúng ta sẽ gọi sự kiện chọn kéo à chơi chơi sẽ là chơi chơi kéo chơi búa chơi giấy chưa vào và chúng ta để đây kết quả của chúng ta sẽ là kết quả ok như vậy là chúng ta đã cốt xong chúng ta sẽ cùng test chương trình đây chọn kéo bạn ờ, ở đây có gì đó sai sai rồi chúng ta sẽ cùng kiểm tra ok chúng ta đang bị sai ở dòng này nó đang hiện uh, mã chúng ta thì các bạn nhớ nhé nếu mà các bạn dùng mã như này thì các bạn sẽ phải dùng dấu dấu gạch như này gần nốt EC đầu ở cuối rồi chúng ta cùng kiểm tra lại mình sẽ chọn kéo bạn chọn kéo máy tính chọn búa bạn thua tôi sẽ chọn lại kéo đấy bạn chọn kéo máy chọn kéo hòa chỗ này chúng ta đang truyền vào là tham số là kiểu không có dấu thì để à, thay đổi thì chúng ta sẽ viết ở đây búa búa bao và kéo ở dưới này chúng ta cũng phải sửa hết búa này, búa này kéo này kéo kéo ở trên ờ, HTML chúng ta cũng phải sửa kéo búa ok chúng ta xuống kiểm tra lại ta chọn sẽ búa đi bạn chọn